Chà, dạ, chào mừng các bạn đến với Người Anh Cả Trong dòng PPL Một chiếc máy đẳng cấp đắt đỏ Đó là lý do tại sao Duy để đầu tiên Khi các bạn mở cửa tầng này vô Bạn thấy cái máy này là bạn xuống tiền luôn khỏi trả giá Tại vì bạn không đi đâu tìm được cái máy này cả Người Anh Cả Trong dòng PPL Trị giá 130 triệu cho cái thùng sắt này Còn thằng nhị đệ á để nằm bên bình tân nhị đệ nằm bên bình tân nó là gì hack squat hack squat đó. tất cả cái đường giữa này nè là những dòng ppl đẳng cấp tinh hoa nhất của hãng và là Duy Nguyễn Thỉnh nó từ California về á nha từ California về riêng dàn PPL đây tự hào rất tự hào của dòng PPL mà không biết dùng cái từ ngữ gì để diễn tả khi bạn vô cái máy này ngoài sự hầm hố ngoài chất liệu đắt tiền ngoài thiết kế mỹ thuật đỉnh cao nó còn là một cái cảm giác một cái feeling tập luyện tuyệt vời mà hôm nay gì mệt quá hôm qua coi bầu cử thức nguyên đêm luôn rồi mất mất tiếng mất giọng mà nãy bị trục rút bên kia nữa nên cũng cố gắng uống thuốc giảm đau để quay clip đối với cái máy này á thì ờ, có những cái chỗ chỉnh sau đây bạn nhìn nè thứ cái cây chút xíu gì chỉ, chỉ bạn chỉnh cái cây này còn cái quan trọng là cái dưới đây nè rút chốt ra lên xuống lên xuống cái này á thì mỗi vị trí ghế ngồi á thì nó sẽ có một cái cảm nhận khác nhau nó không có đúng và sai mà nó là sự phù hợp ví dụ bây giờ di sẽ test đó, cho nó cao nhất ok vô chốt đó, coi vô chốt hết chưa thấy em nó đi quay này phải nó hư ba cái này nó đi quay á nó đi quay nha chứ không phải đứng chỗ này nọ đó mà thấy chốt này lỏng tè à. nó phi quay chúng ta nằm vô chúng ta đạp có nhiều vị trí để chân trời ơi nó đã để một cái thôi là phê rồi đó mới rà rà ở ngoài thấy phê rồi chưa đẩy lúc cán á trời ơi à. kéo cây vô để đây tay dịnh đùi gối quyền thổi trời ơi, em dữ trời ôi wow wow wow Wow. Wow. Wow. Wow. Performance PPL Let Fresh 130 triệu Cầm này lâu dịch ra mấy cây này nè để chốt tạ vô để cạch vô cho đẹp máy chứ phần để cho sạch phòng tạ bbt không có được phép quăng dưới đất rồi cái thứ hai nữa nó có hai cây full cây này mà còn mạnh như trâu á thì chơi tới cây này ngón bắp chuối không bắp chuối nè cây này nè cây này là ba không mấy em có biết cây để làm gì không để nhóm bắp chuối đó đơn giản thôi coi đầu bạn không có gì khe đó wow wow ok ok ok ok ok ok ok di nguyện đại đi thôi à. À. À.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 Power 2N Haprack đẳng cấp thế giới Đấy, đấy, đấy, đấy. Ah!